Địa ốc Firestar xin giới thiệu sản phẩm nhà đất tháng 10, đất mặt tiền thi sách, phường 6, diện tích 71m2, sổ riêng xây dựng, trên đất có nhà cấp 4, hướng Đông Nam, đường nhựa 6m, đất cách chợ Đà Lạt 1km, bán kính 500m, bệnh viện tỉnh, trường học, chợ, nhà thờ, xung quanh nhiều khách sạn, villa, thích hợp kinh doanh hoặc xây khách sạn, giá 9,5 tỷ. Nhà hẹp Tôn Thất Tùng, phường 8, diện tích 84m2, diện tích sử dụng 150m2, mua bán vi bằng có đóng thuế hàng năm. Kết cấu một trệt một lầu, 3 phòng ngủ, phòng thờ, phòng khách, phòng bếp, toilet, hướng đông nam, đường 3m, để ô tô cách nhà 35m, nhà cách chợ Đà Lạt 2,8km, 50m ra đến trục chính Tôn Thất Tùng, trước nhà là Đại học Dệt Xin, trường cấp 3 Dệt Xin, Bảo hiểm xã hội tỉnh, 4 phút ô tô tới chợ số 6, cây sang khu dân cư đông đúc, đầy đủ tiện ích, giá 3,15 tỷ. Đất Đa Phú phường Bãi, diện tích 528m2, sổ riêng nông nghiệp, hướng Đông Bắc, đường bê tông ô tô 3m, đất cách trung tâm Đà Lạt 7km, cách trục chính Đa Phú 150m, khu dân cư hiện hữu, giá 3,2 tỷ, đất khe xanh phường 10, diện tích 300m2, sổ riêng xây dựng, hướng Nam, đường ô tô 4m, đất cách trung tâm Đà Lạt 4km, cách đường chính khe xanh 200m, đất view cao đẹp, khu dân cư đông đúc, gần chợ, trường học, giá 12,5 tỷ. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Địa ốc Firestar, địa chỉ 153 Hai Bà Trưng, phường 6, thành phố Đà Lạt, hotline 0937 055 333.